thì mình sẽ đi sơ lược về những trận mà ngày hôm qua mình đã nhận định hai cái mã kèo cho tất cả anh em trên cái kênh à, kèo bóng vip của mình thì ngày hôm qua mình có nhận định cái mã kèo là thằng Valentina và Atalanta cho tất cả anh em thì cái mã kèo này mình cho tất cả anh em nằm thằng Valentina đá đồng nè và nằm thêm cái mã tài Valentina và mã tài hiệp 1 thì ngày hôm qua anh em cũng đã húp được cái mã tài hiệp 1 nè anh em thua cái mã tài nguyên trận nhưng mà anh em thấy mình chốt tất cả kèo cho tất cả anh em trong cái trận Valentina này là kèo tài xỉu 2,25 đầu trận nhưng mà mình kêu anh em chờ ra sân tầm 10 đến 15 phút kèo tụt xuống còn hai quà thì anh em hả vào cái mã tài. Thì qua trận này là tỷ số là một điều thì nếu anh em nào mà qua đánh theo những cái mã kèo mà mình cho trên video thì anh em vẫn lãi nha, vẫn lãi những cái mã kèo giống như là anh em vô được cái mã tài hiệp 1 nè, anh em húp mã tài hiệp 1 nè. Anh em quà cái mã tài xỉu và anh em quà cái mã trận đó, hai cái mã kèo anh em quà, anh em húp được cái mã tài hiệp 1 và anh em cũng đã lãi nha. Còn cái mã kèo của thằng Celta Vigo và Maloka thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Maloka được chấp 0.5 luôn nha anh em thì hôm qua thằng Maloka ăn với tỷ số 1-0 thì anh em đã húp được thằng Maloka nè và anh em húp thêm cái mã tài hiệp 1 nè nhưng mà anh em gãi cái mã tài trận thôi là anh em vẫn lãi một kèo là hôm qua tóm lại là hai cái kèo này là mình cho tất cả anh em đã đã lãi được à, một kèo rưỡi gần hai kèo nha anh em thì nếu mà anh em chia vốn đều ra đánh những cái kèo mình cho tất cả anh em thì anh em cũng đã lãi giống như cái trận trước đó nữa thì qua trận Liverpool mình có nhận định trên cái kênh bên kia cho tất cả anh em thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Liverpool chấp nè rồi tài hiệp 1 tài cũng Liverpool ấy, hiệp 1 Liverpool chấp luôn nè anh em rồi thiên tài cũng Liverpool thì anh em đã hút ba cái mã kèo trong cái trận của thằng Liverpool thì anh em thấy cái tỷ lệ mà anh em anh em vào anh em xem cái kênh của mình anh em chia ra đánh đều kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nha thì đó là cái phần nhận định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 hàng công cao nhất là thằng à, Erling Haaland là nam Erling Haaland thì trong trận rồi Erling Haaland ghi được một bàn Và Diego Silva bên vị trí cánh phải nè còn à, Jack Grealish bên vị trí cánh trái còn hàng công chính giữa là Kevin De Bruyne là Gundogan nha anh em thì anh em cũng thấy đợt trận rồi thì bên phía cái thằng à, Man City tung cái đội hình cực mạnh mà bên phía cái thằng Bayer anh em thấy tung với sơ đồ là 4-2-3-1. hàng công cao nhất là Nari nè và Mane bên phía cánh trái Coman bên phía cánh phải thì anh em thấy uh, Musiala nữa nè thì anh em thấy được rồi nói chung á, là có thể là à, cái thằng Ba nó chưa có một cái sự um, chưa có một cái sự um, kỹ càng với lại chơi trên sân nhà của thằng Man City có một sự áp lực rất lớn cho thằng uh, ờ, Bayer thì Bayer không có thể có một cái sự uh, uh, hưng phấn để có thể mà tấn công ghi bàn được nha anh em thì đợt này về sân nhà của Bayer thì Bayer được cái lợi thế sân nhà và được có, có sự uh, cổ vũ của đội được cổ động viên thì Bayer sẽ có một cái cơ hội để có thể ghi bàn có thể loại ngược dòng trong trận này nha anh em thì mình uh, sẽ tiến vào cái thành tích mà gần nhất của bên phía hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha đội chủ nhà là Bayer thì anh em thấy Bayer vừa có một trận trên uh, sân nhà của mình à, tiếp đón thằng uh, à, Hopein thì anh em thấy à, trong khi đó anh em thấy nếu mà cái trận này là anh em thấy cái sự chuẩn bị của thằng Baye tới cỡ nào Baye trong trận rồi Baye đá chỉ cần giữ cái tỷ số một điều để Baye có thể dưỡng sức những cầu thủ đang trụ cột của mình để có thể thi đấu gặp thằng Man City trên sân nhà của mình một cách hiệu quả nhất thì trong khi đó lượt đi để để thua thằng Man City với tỷ số là 3-0 nếu mà lượt về Baye có thể loại ngược dòng trên sân nhà của mình thì cái sự hưng phấn này của Baye phải cần cao độ dữ lắm nha anh em thì bởi vậy Baye mới cần dưỡng chân những cái trận giống như dưỡng chân trên sân nhà Sevilla nè tuy gặp Hoffenheim Heim thì anh em thấy cái thằng này rất là yếu trong cái đấu trường Bundesliga nhưng mà Bayer vẫn để quà để Bayer có thể dưỡng sức những cầu thủ trụ cột của mình để có thể thi đấu trên ờ, sân nhà của mình một cách hiệu quả nhất nha còn trong khi đó thằng Man City vừa rồi mới thắng thằng ờ, Leicester City trên đấu trường ngoại hạng Anh với cái tỷ số là 3-1 trong khi đó thằng Man City lượt đi đã thắng 3-0 thì lượt về nó rất là thoải mái và rất là khỏe tâm hồn nó rất là khỏe thì nó vừa tung cái đội hình cực mạnh ra để đấu Leicester City để thắng với cái tỷ số 3-1 thì anh em cũng biết Thằng Man City hiện tại nay là không phải chỉ cần tranh một cái cúp C1 và còn có thể tranh thêm cái cúp ngoại hạng Anh. Tại vì anh em thấy mình sẽ vào cho tất cả anh em coi là thằng Man City đang đứng vị trí thứ mấy trên bảng xếp hạng. Thì anh em thấy hiện tại bây giờ thằng Man City đang cách đang à, có 70 điểm sau 30 vòng đấu và đang đứng vị trí thứ hai trong khi đó thằng Arsenal chỉ có 74 điểm thôi mà nó đang đứng vị trí thứ nhất mà nó đấu 31 vòng rồi thằng à, Man City nó đã đấu sau một vòng thôi anh em nó chỉ đấu sau một vòng thôi đó anh em thấy thằng Man City sau một vòng thì lợi thế cho thằng Man City có thể đua cái sức vô địch được nha anh em thì anh em thấy cách chỉ nếu mà Man City cách một trận Man City có thể thắng trận đó thì Man City sẽ được 73 điểm chỉ cách một điểm thôi nhưng mà thằng Arsenal sẽ còn gặp thằng Man City trong cái lượt về của ngoại hạng Anh nữa thì cơ hội cho thằng Man City để có thể uh, vươn lên cái vị trí đầu bảng để đọt vô địch cái cúp ngoại hạng Anh luôn nha anh em. Thì trong khi đó lượt về gặp Bayer thì Man City đã ăn với cái tỷ số là 3-0 trong lượt đi rồi. Thì lượt về rất là thoải mái cho thằng Man City. Nếu lượt về thằng Bayer có thể ăn lượt 1-0 2-0 Man City cũng không có đáng ngại nha anh em. Trong khi đó lượt đi Man City đã ăn với tỷ số 3-0 rồi. Thì còn đây là trong cái lịch sử đối đầu của thằng Man City và Mbaye trong 4 trận gần nhất á. Thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì thằng Man City đã thắng hết 3 trận rồi nè. Anh em thấy thắng 3-0, 1-0, 3 3-2. Còn trong 2016 cúp trên cái trận đấu giao hữu trên sân nhà của Bayer thì Bayer đã thắng với cái tỷ số 1-0 nha anh em. Đó, cái này là trong trận giao hữu. Còn đây là trên cái trận mà à, dòng loại của cúp C1 nè thì thằng Man City thắng thằng Bayer với cái tỷ số là 3-2 đó còn giao hữu trên sân nhà của Bayer luôn Man City vẫn thắng tới 1-0 trận đây gần đây nhất là trên đấu trường cúp C1 lượt đi tứ kết thì à, thằng Man City đã thắng với cái tỷ số là 3-0 thì lượt về cho dù thằng Bayer có thắng tới tỷ số là 1-0 hoặc 2-0 thì thằng Bayer cũng vẫn không thể có thể là vô đá được à, lăn luôn nha anh em thì anh em cũng phải biết lượt về thằng Man City thằng Ba Gia phải thắng tỷ từ tầm tỷ số là 3-0 mới có thể vào được thì mình sẽ tiến vào cái trận vừa vừa rồi à, trên sân nhà của Man City Man City ăn 3-0 cho tất cả anh em xem luôn nha đây thì anh em thấy trong cái trận đó Man City ăn 3-0 hiệp 1 là Man City đã ăn với cái tỷ số 1-0 rồi thì à, vào phút 27 là có một bàn thắng nha anh em vào phút uh, 70 vào 76 thì uh, anh em thấy Man City chơi trên sân nhà thì rất là hay rồi um, thì Baze nó qua có một cái sự áp lực của um, à, sân khách nè áp lực của cổ động viên trên sân nhà nữa thì à, bà già không có hiệu quả trong cái trận rồi nha anh em thì còn góc góc trong cái trận rồi thì anh em thấy tới 13 quả góc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc của hai này được tại hai này nó đôi công với nhau thì anh em cứ nằm cái mã tài góc mà anh em không nên nhầm cái mã chấp góc nha mà anh em nằm cái mã tài góc thì nó sẽ hiệu quả cho tất cả anh em hơn thì anh em thấy trong hiệp 1 nó chỉ có ba quả góc nhưng mà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 thấy thằng ba gia đưa ra với cái mặt nhà cái đưa ra với ma kèo là ba gia đá đồng luôn nha anh em tuy thằng man city nó có thể là trên cơ thằng ba gia nhưng mà lợi thế sân nhà của thằng ba gia thì thằng ba gia đá đồng luôn thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng ba gia được đá đồng trong cái trận này thì cái tỷ lệ anh em thắng nó rất là cao tài xỉu 2,25 thì anh em cứ vào tài nếu mà thằng ba gia trong cái trận này nó sẽ công công để kiếm bàn thắng nếu mà công không được thì thằng Man City nó sẽ đâm thì cái tỷ lệ nổ tài rất là cao thì bởi vậy anh em cứ vào cái mã kèo tài 2,25 thì cái tỷ lệ anh em thắng còn cao thêm nữa còn anh em cứ nằm đội chủ nhà trong cái trận này cái tỷ lệ anh em thắng rất cao thì mình sẽ cho tất cả anh em xem cái thành tích mà cái thằng uh, Bayer chơi trên sân nhà nha thì Bayer chơi trên sân nhà cũng rất là ok trong 6 trận gần nhất nha anh em thì anh em thấy trong 6 trận gần nhất Bayer chỉ có thua đúng là cái cúp liên đoàn để thủ chân đặng gặp thằng Man City thôi nha nè thì Bayer để thua à, trên à, thằng Faybet với cái tỷ số là 2-1 trên cúp liên đoàn của thằng à, Đức nha anh em thì trước đó 4 trận thì Bayer đã thắng với cái cách biệt rất là nhiều bàn nè anh em thấy thắng um, Berlin với cái tỷ số là 3-0 nè thắng PSG với 2-0 nè thì chơi trên sân nhà là thằng Ba Gia không sợ ông lớn nào hết nha anh em thì anh em quan trọng anh em phải nhớ là Ba Gia trận này chơi trên sân nhà thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn đây thì mình đã chốt cho tất cả anh em năm cái mã kèo trong cái trận này để anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái trận này luôn nha thì anh em thấy năm cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận này á, là anh em thấy đây anh em cứ nằm thằng à, đây thì à, đây mình sẽ chốt cho tất cả anh em năm cái mã kèo trên màn hình cho tất cả anh em thì anh em nào mà muốn đánh những cái mã kèo này thì à, anh em cứ chia đều vốn của anh em đánh nha thì anh em thấy cái mã kèo nguyên trận mình chốt cho tất cả anh em là anh em nằm ba dê đá đồng nè đó anh em nằm mạnh tay vào hòn ba dê cho mình trong cái trận này luôn nha lại lượt về trên sân nhà của ba dê ba dê sẽ quyết tâm để có thể có một bàn thắng hoặc hai bàn thắng nếu mà ba dê có thể loại ngược dòng trong cái trận đấu này là rất là hay luôn đây là thì anh em cũng biết trong cái trận này ba Barze cần phải loại ngược dòng thì anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay tay 2,25 cho mình. Đây, anh em vào cái mã tài mạnh tay cho mình. Thì góc nếu mà muốn loại ngược dòng phải tấn công nhiều hai thằng phải đôi công rất là hấp dẫn thì anh em có thể vào cái mã kèo tài góc 9.5 mạnh tay luôn đó quan trọng chủ yếu là cái mã kèo tài góc này nè thì anh em biết rồi thằng ba Baze nó cần kiếm bàn thắng nó sẽ tấn công hai bên cánh rất là mạnh trong cái trận rồi anh em thấy thằng ba Baze chơi cánh mạnh tới cỡ nào trong khi đó ba Baze tới 8 quả góc trong cái hiệp 2 thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã tài góc 9.5 nè còn hiệp 1 thì anh em chờ kèo hạ xuống hiện tại tài xỉu đang còn một mà anh em chờ ra sân 5 đến 10 phút kèo hạ xuống còn 0,75 tài á anh em vào cái mã tài 0,75 thì từ khi nếu mà có một trái anh em cũng thắng được nửa kèo anh em chờ tuột xuống nửa trái thì hơi lâu sợ mình nó sẽ có bàn trong phút từ 15 đổ ly thì mình khuyên anh em chờ kèo tuột xuống 0.75 thì anh em vào cái mã kèo tài chấm 0.75 còn hiệp 1 thì anh em vẫn vào cái mã tài góc 4.5 mạnh tay cho mình thì tại sao cho tất cả anh em nằm hai cái mã tài góc anh em thấy cái chữ màu xanh trên màn hình của anh em là hai cái mã tài gốc anh em cần vô mạnh tay hai cái mã tài gốc này cho mình thì cái tỷ lệ trong cái lượt về này á thì à, kèo ba ve với cái, cái kèo tài nó không thơm bằng những cái mã kèo tài gốc trong cái trận lượt về này nha anh em thì bởi vậy mình mới lên hai cái mã kèo tài gốc này mạnh tay cho tất cả anh em để anh em có thể đánh hai cái mã kèo gốc này mạnh tay để anh em về bờ thì anh em giống như anh em có thể đang chơi ngoài qua thầu qua cò không có thể đánh được những mã kèo gốc này á thì anh em để cần nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã cao góc này nó hiệu quả nhất thì anh em biết rồi cuối mùa giải với tư tới được tứ kết rồi sắp vô bán kết rồi thì nó đá những cái mã kèo chính rất là khó đá cho tất cả anh em anh em khó có thể đầu tư thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em nên đầu tư những cái mã kèo góc này nè thì anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò chưa có trang để chơi được những mã kèo góc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937 là 072613 hoặc là Telegram kèo bóng VIP không chính của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được những mã kèo gốc và giống như mình hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký một cái trang nào đó uy tín nhất hiện nay để anh em có thể chơi trang thì bây giờ rất là nhiều trang anh em có thể lên google anh em search cái trang bóng đá cũng chẳng có nhưng mà anh em chơi bên mấy cái trang đó đó anh em nạp tiền vô anh em chơi và anh em ăn anh em có rút được hay không mấy cái mới là quan trọng nha thì bây giờ mình mới phiên mình mới hướng dẫn tất cả anh em để à, anh em có thể có một cái trang nào nó uy tín nhất để anh em đầu tư mạnh tay đó đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa thằng Bayer và thằng Man City thì anh em nào đang xem được cái video này thấy hay á, thì để lại cho mình một bình luận một lượt đăng ký còn anh em nào mà trùng áo với mình anh em muốn vào chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Zalo của mình là 0972 à, 0937 072613 hoặc là Telegram kèo bóng VIP 09 của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em luôn nha thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì hiện tại video quá dài rồi mình hẹn gặp lại anh em ở cái video sau mà mình nhận định trận Inter và thằng à, Benfica cho tất cả anh em thì hẹn gặp lại anh em